rừng là người chờ đợi. còn không có cây có cội để cho 生死。 mình ơi làm sao tôi nói được cho anh ấy khi mà người ta bắt tôi phải quyết tình cùng anh ấy nếu như không nghe thì người ta ra lệnh giết vợ tôi cũng không còn cách nào khác hơn là chấp nhận hy sinh dù rằng anh ấy không còn yêu tôi nhưng anh được tự do rồi lại từng lá